này thôi con ơi nhỏ nó nó giống có con cũng chết à con à, con nhìn sự sẽ chị bán coi, chứ không coi con cho kỹ coi chứ sao mẹ thấy bề trời không có con nha hết trơn á nha mà lại có thằng anh thứ hai nó bán nữa à. tưởng đâu chồng của nó à. à. nó bận lẹn thèn dữ lắm kìa nó bán cho hấu mà nó bận vậy thôi chứ thì bởi vậy tôi thì à, tôi có bốn con chứ đừng chê đó <laughs> rồi chú coi nó đi bán dưa hấu mà cái à, tiền nó bỏ trong cái bọc mũ rồi nó nhét vô lưng quần vậy nè <laughs> chưa cỡ nào rồi có mấy bữa con con mới về mẹ chồng đi làm đó rồi mẹ hỏi ngủ mình sao ma không ngủ qua ngủ với tao nè mà nó thôi đâu dám để giờ hai chồng ngủ qua ngủ luôn chết luôn <laughs> cả gì nghe nó gặp mẹ chồng á em không biết mẹ chồng em hồi đầu cái uh, chồng em á kêu mẹ gửi bùn dừa cho em chị em tập chặt dừa tại em không biết chặt dừa à. cái đem buồn dừa ra mẹ này là cũng định ra coi thử mặt con dâu nhỏ này sao nha <laughs> cái đem ra cái gặp ba em bán không có thấy được con dâu cái mới chạy vòng đi chợ đi mua đồ mua mua mua gì không biết nữa để họ quyết tâm phải vòng về nhìn mặt con dâu cho bằng được cái về cái gặp em mà em thì không có biết mẹ em thắng lại mua trái dưa hấu cái mới hỏi là cô em mua mấy trái vậy cô nói là bán cho tôi trái dưa đó em cũng lựa lựa bún bún dưa lựa nói này cô căng lên nhớ trái dưa đó là như hai chục nghìn á à. mới đầu không kêu bằng cô kêu bằng chị tại vì bịt khẩu trang lại giảm tóc vàng thấy trẻ lắm <laughs> tính tiền xong cái à, thấy mẹ chạy số biển số lạ cái hỏi mẹ là ủa ờ, chị ở miền ngoài sao mà thấy biển số lạ quá không phải cái này à, xe của con tôi mua cho tôi cái mở khẩu trang ra tôi là mẹ ăn giật trời sắp sắp thiên địa cái đầu nha đầu khớp rồi nó dạ thôi con lấy tiền cô đâu gửi tiền lại cái mẹ không có lấy nó thôi thôi tôi trả tiền cô bán lại nhiều cô cho tôi rồi <laughs> đó mới sao mới à, biết là mẹ ra coi mặt á ờ, thầy coi mặt ngay vào lúc bán dưa hấu thấy làm sao ấn tượng không? coi à, nói chung là tôi cũng biết trước rồi cái này thôi con ơi nhỏ nó nó giống có con cũng chết à con con nhìn sự sẽ chị bán coi, chứ coi à? coi cho kỹ coi chứ sao mẹ thấy bề xề không có con nha hết trơn nha mà lại có thằng anh thứ hai nó bán nữa à. tưởng đâu chồng của nó à. à nó bận lẹn thèn dữ lắm kìa nó bán dưa hấu mà nó bận vậy thôi chứ thì bởi vậy tôi thì à, tôi có bốn con chứ đừng chê đó <laughs> cái thằng con thì nó nói con chịu không chịu sàn nói chung dâu của tôi thì nó không có đua đòi dạ. đi ra thì nó chịu sàn Quá thôi tốt luôn là buôn bán mà cần gì chịu sàn cô coi, chú coi nó đi bán dưa hấu mà cái à, tiền nó bỏ trong cái bọc mũ rồi nó nhét vô lưng quần như vậy nè <laughs> chưa cỡ nào rồi gì con dâu làm dâu tốt không nó có lèn sèn nó có này kia không có <laughs> làm dâu gì đâu tôi làm dâu lại không trời ơi sao vậy cô đi bán tối ngày đi bán à 7 giờ là đi rồi à. Rồi cái phải đem nấu cơm đi chợ nấu cơm đem ra ngoài Trời ơi sướng quá vậy về mới làm Làm xong rồi cái bắt đầu là chiều mình làm công chuyện làm chuối này bán nè à. Dạ. là bỏ mối rồi cho con con dâu đem con máy bán nữa à. Dạ. rồi cái mới chiều mới nấu cơm chiều là ăn rồi con về là tới tám chín giờ nhiều khi nó tắm rửa rồi có bữa nó ăn có bữa không ăn ra vô mùng vô mùng thì mình cũng lại ngay phòng nè mình nói vài tiếng đặng xã giao với con cái để không kẹt <laughs> sợ gì nói mẹ chồng là gì đâu mà không có ngạc ừ. tới nữa nhiều khi nha nhà có hai vợ chồng mà buồn lắm cái kêu à, thôi bữa nay con mang ế đóng lại nha ăn đi về sớm trong bụng mình đâu nói ừ ở nhà buồn ăn gì tâm thử hay gì đâu nhưng mà rồi chỉ có về không cô à, có khi về có khi không à, có dạ. khi cũng đeo tới 8 giờ tối đó chứ quỳnh vương Ủa, chồng con là đi ở ngoài Hà Nội luôn hả? Chồng con hồi trước thì làm ở ngoài Hà Nội á, sau này rồi chuyển về làm ở Sài Gòn rồi. Bây giờ vẫn còn làm, con còn bán dưa hấu ở dưới quê á. chồng con làm gì? Chồng con làm thợ hàng. À làm Sài Gòn. Dạ đúng rồi. rồi vậy con cứ ờ, coi như là làm bạn trái dưa hấu suốt vậy đó. À, dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì anh xã mới về một lần? Để đâu thì tuần về cũng có, nửa tháng cũng có, một tháng cũng có nữa trời vậy nhớ dạ. chết mới cưới nữa dạ không chết tại công việc phải chịu thôi vậy mà chị à, đòi đi theo khi đi theo không chịu nó chồng đâu vậy đó nó không chịu bán dưa thì lời cũng ham rồi nói chung là ham tiền không mà bán ở chợ xe đét luôn hả ở gần chợ chứ tại người ta đang kiếm ra tiền sinh, kiếm dạ, tiền dạ. mà hai, hai mẹ con có hợp nhau không hai mẹ con thì à, hợp nhưng mà cũng không có thời gian để tâm sự cơ chú ơi sáng thì con đi rồi rồi cái mẹ nhà làm hoài làm hoài thì tối thì nghĩ là vô mùng là mệt mỏi rồi nhiều khi con về mình cũng tâm sự thời gian mà nay nó ngủ vậy thôi cũng hợp chứ không có gì ủa nãy nghe nghe nghe mẹ chị nói là mẹ chị nấu cơm đem ra cho chị hả phải dạ, không dạ đúng rồi chị cũng thương con nhau quá ha sớm ai cũng nói dừng nói bà có con dâu bà cực quá bà đi đem tôi khỏi đem đi nó ăn cơm tiệm <laughs> cơm tiệm sao mà ngon con ừ. Ờ. thì đúng rồi một giờ là chạy ờ, chiếc xe chiếc xe quay tạch tạch tạch ra đưa cơm cho ăn gì đó nấu à, cái gì ngon múc ra cho em ăn hết trơn rồi chị với mẹ là hợp nhau điểm gì hợp nhau hả chắc tính tình thoải mái ờ, vui vẻ chị hòa đồng à. lắm có mấy bữa con con mới về mẹ chồng cũng đi làm đó rồi mẹ hỏi ngủ mình sao ma không ngủ qua ngủ với tao nè mà nó thôi đâu dám để vợ hai chồng ngủ qua ngủ luôn chết luôn <laughs> có điều gì mà mẹ chồng thấy chưa hợp với con dâu không không có cái chuyện gì không hợp nhưng mà chuyện à, nấu nướng á thì à, coi như là dở không có nấu được cái gì à, là ngon không lo bán không mà ủa chứ nào giờ là chị có nấu ăn cho mẹ bữa nào chưa hay sự là từ trước tới giờ mà cưới về thế nếu mà nấu một bữa ăn mà đàng hoàng mà tự em đi chợ mà tự em về em nấu thì chưa có luôn á thiệt ừ. đó là cũng hơi buồn nhưng mà tại vì công việc nên thời gian sắp tới là em sẽ nếu mà em không đi bán ở nhà nghỉ ngơi em sẽ nấu cho ba mẹ bữa cơm đàng hoàng ăn nấu cũng nấu dở lắm chị ơi mẹ thì ăn mặn em thì ăn ngọt bởi vì khó lắm có bữa mẹ kho chảo lương á mẹ kho mặn khô mặn lắm ăn cũng vừa ăn mà tặc em ăn ngọt cái em ừ. gình gình cái bắt chảo lên cái em bỏ đường vô cái hồi đem ra mẹ ăn cái thấy kỳ kỳ ủa trang mua mày lấy đường thêm gì đó trang á dạ đúng rồi là cái chảo lương nó bỏ mình em ăn luôn nó không luôn tại em gọi nấu được đâu <laughs> không, mấy đứa họ hết dám bỏ được mấy đứa bảo nè ở nhà đâu có đi bán cái à, mua lương mua lương gì gạo của nó thôi trang đi bằng lương đi con để thôi nó ốm cái nói ờ ừ, để con đi à, chặt lá chuối nha mẹ để lá chuối trà hoài vậy nè nói sao mẹ ơi sao mà con bằng lương bữa nay nhớt hoài con trà hoài nhớt hoài cái hỏi cho con có à, nấu nước sôi trộn không không để nguyên gì trà đó trà hoài đâu sạch đâu <laughs> cái nó con phải bắt nước lên con phải trà trụng cho nó nó qua cái con mới lấy lá chuối trà lại mới sạch rồi làm vậy đó mới sạch giờ mình mới biết luôn á ừ, con cũng mới biết luôn á chứ đừng nói chi nó nhiều khi tuổi trẻ nó chưa biết gì đâu mình dạ. chỉ từ từ ha dạ chỉ từ từ mẹ chồng à, thì cũng rất thương con dâu tại vì mẹ đã chết rồi cưới à, mới chết mẹ có mấy tháng nay nè bị bệnh đó chú Quyền Linh à. Rồi thấy cũng tội nữa Bây giờ chỉ còn có ông già Còn rồi. hai vợ chồng bên chồng mà Bởi vì tôi cũng thương nó nhiều hơn Rồi à, mình có tính về con thì cháu này kia chưa Tại vì cũng ham cháu Nhưng mà thấy mẹ mới mất Với lại mới có 7 tháng à Mình cũng không có gây áp lực cho con Đúng rồi à, Để từ từ Chứ lâu quá thì cũng phải lo <laughs> hai mẹ con có hay giải trí đi siêu thị hay là đi hát karaoke hay là đi uh, coi ca nhạc này kia chỗ hát karaoke tài tình luôn nha vậy hả mà nhà đâu chưa có sắm vàng karaoke mà chất lượng hay kêu vàng kiểu kéo lại thời vợ, hay kêu kiểu kéo lại hát á hát xong rồi cũng bãi sớm nhậu rồi nhảy từng bừng sớm thấy <laughs> không hát bài rồi hát đây sao nhà nhớ đó không dám hát đâu tại không sao cô vàng ừ. mình không hợp ừ. ai đâu hát, hát vòng cổ đi ừ. trời ơi quá ngon hát lòng mẹ đi lòng mẹ hậu phương lòng bác hồ mênh mông như biển cả âu yếm thân thương cao dốc tận mây trời Ôi. nghĩa nặng ơn sâu còn ghi nhớ trọn đời yên giấc cho dần thái nguyên dân to sáng lo cho miền nam và bầu ban gần xa bác đã chắc chiếu từng hạt gạo tất cả cho miền Nam để đánh thắng quân thù. Lòng hậu phương là niềm tin của bác, gian vọng trời Nam với niềm tin tức thắng. Này quá, quá. cảm ơn chưa? cô. Không phải về con học mẹ hát hai dạ. mẹ con xong ca cho nó vui chứ. <laughs> Lo bán quá, không có thời gian quá. về vậy. Lo bán quá con bao giờ nhớ mua quà tặng mẹ không? đâu có nhớ hay đâu nói gì giờ mới nhớ đó giờ cũng chưa tặng mẹ gì hết trơn và có giận không cô không nó có không có giận quà cá thân nó không thành vấn đề miễn con cái nó vui là được rồi có bao giờ mà vợ chồng con cãi nhau trước mặt mẹ chồng không không thường mà con mà cãi nhau với chồng con là hai chồng con biết không à mà khi con giấu luôn á mà ừ. mẹ hay lắm nhìn là biết rồi hỏi mẹ ở nay nhật chồng mày điện mày không con nói không có là biết hai chồng cãi nhau đó là bắt đầu mẹ là điện người kia là nói người kia là sao điện khuyên nói con ở đây là sao sao mà tội nghiệp mẹ nhẹ lắm như năn nỉ này thôi hai chồng đừng cãi nhau nhiều khi con dặn chồng con con thấy mẹ con tội nghiệp con cũng không dám dặn chồng con <laughs> hôm đó à, dắt trưa thì chồng ra ngủ giữ dưa vợ kêu anh bán giùm em thì 10 ngàn ký ra giá nghe chồng thì thấy à, người ta mua bán lại á bán chín ngàn dạ. ra cự cự sao không biết cái thằng con tôi về anh giận nó nói à, có một ngàn mà bán cho người ta bán lại mà anh diện cự giận nó không đi làm nữa dạ. cái đầu cái tôi cũng gầy con trước cái thôi thôi cái chiều cái trang về cái kêu mẹ trang con ngồi đây mẹ nói này con nghe con bây giờ thằng nhật dễ nói vậy đó mà mẹ nói con nè bây giờ chồng lỡ bán mất một ngàn ký năm chục ký có năm chục ngàn hả có đáng gì đâu mà để vợ chồng con có năm chục ngàn mà để dây lộn đúng rồi bây giờ từ ngày sắp tới nếu mà chồng con bán mắt á tiền lời nhiều thì hai chồng ăn nhiều nếu mà bán rẻ thì ăn uh, ít thì lại ăn ít chứ đâu có ai vô ăn đâu con sợ dạ mà chi mà có 50 ngàn để cho hai chồng xích mít rút kinh nghiệm lại cái thôi vậy thôi cái vô năng mỹ chồng cái trời sáng ngày con tôi nói mẹ tối mẹ nói gì mặn ăn chán vô năng mỹ con <laughs> thì cũng vậy hai đứa hai bên hết mẹ chồng dễ thương quá cảm ơn uh, dạ mẹ chồng rất là nhiều rồi bữa nay uh, mình muốn con dâu mình thay đổi gì không bây giờ uh, mẹ thì không thay đổi gì nhưng mà con á là muốn ăn cái gì là phải ăn không hà tiện thèm cái gì là ăn chứ không hà tiện hà tiện dữ lắm sức khỏe là quý nhất chứ Đúng không rồi. có tiền không thành vấn đề con bằng cả đời mà con không ăn là bệnh là con chị cũng thiếu luôn đúng dạ. rồi cảm ơn mẹ rồi. dạ mẹ con cũng mất rồi à, sau này con coi mẹ là mẹ ruột thành ra là có gì mẹ cứ à, dạy dỗ con cứ chia sẻ thẳng thắn với con con nghe hết chúc uh, gia đình mãi mãi hạnh phúc như thế nha ai tặng một kỷ niệm để ờ, coi này nhớ có quyền linh lê lộc rồi cảm dạ. ơn dạ. chúc nhiều cảm ơn dạ. chương trình